Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào các bạn, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều các sản phẩm giả nhái của các sản phẩm nổi tiếng có thương hiệu từ lâu trong đó có sản phẩm được phát sĩ RB7 Đấy, sản phẩm này hiện tại được làm giả và nhái vô cùng tinh vi và nếu không phải là thợ lành nghề lâu năm thì các bạn rất khó có thể phân biệt được và chính vì thế hôm nay công ty Tân Tiến Thành sẽ hướng dẫn các bạn các cách có thể phân biệt được sản phẩm rơi vải thật và giả thì sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn 5 cách có thể phân biệt được đầu tiên thì cách thứ nhất chúng ta có thể quan sát phần nắp của sản phẩm rơi vải đối với sản phẩm rơi vải thật thì nắp của nó hoàn toàn bình thường không có lỗ gì cả các bạn có thể quan sát còn đối với sản phẩm à, R7 giả thì <clears throat> đối với sản phẩm R7 giả thì trên phần nắp của nó có một cái lỗ khá là nhỏ và chúng ta phải quan sát rất là kỹ chúng ta có thể thấy được nó như chúng ta có thể ở đây cái lỗ rất là nhỏ khá là nhỏ đó là cái thứ nhất cái thứ hai chúng ta có thể quan sát cái phần ờ, thiết kế cái bộ phận mà cắm cái vòi phun của nó thì đối với sản phẩm rồi vậy thật thì cái bộ phận này nó khá là mỏng nó rơi vào khoảng 0,1 mm còn đối với cái sản phẩm rới vải giả thì ừ, chúng ta có thể thấy nó nó khá là dài nó rơi vào khoảng 0,2 đến 0,5 tùy vào từng lô sản phẩm cái thứ ba chúng ta có thể quan sát chúng ta có thể phân biệt đó là nhìn vào đáy của cái bình đối với sản phẩm RV7 thì đây là hàng được sản xuất tại Thái Lan thế nên là ngày sản xuất và hạn sử dụng của nó được dập hoàn toàn bằng tiếng Anh có thể thấy là quan sát có hai hãng hàng một là ngày sản xuất của nó và hai là hạn sử dụng được dập hoàn toàn bằng tiếng Anh còn đối với sản phẩm đối với giả thì chúng ta có thể quan sát phần đáy của nó nó được in bằng tiếng Việt chữ hạn mỗi hạ phần hạn sử dụng cái thứ ba còn à, cái thứ tư chúng ta có thể phân biệt nó là chúng ta có thể nhìn được phông chữ bởi vì đối với cái sản phẩm đối với giả thì cái phông chữ của nó in khá là kém như chúng ta có thể đọc cái phần ngay đầu tiên đó là khởi động động cơ khởi động lại thì cái chữ cái ô này nó in nó khá là không rõ ràng còn đối với sản phẩm thật thì thông chữ của nó in khá là đẹp và dễ đọc cái thứ năm có thể phân biệt đó là khi chúng ta xịt nó ra đối với sản phẩm đối với vải giả khi ta xịt ra thì mùi của nó thường nó khá là nhẹ không có thường rất khó phân biệt được mùi cái thứ hai đó là xịt ra chúng ta thấy nó là tạp bọt nó nó là dạng bọt còn đối với sản phẩm nó vải thật thì chúng ta xịt ra thì nó không có hiện được bọt này và mùi của nó khá là hăng nồng Cần. Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách có thể phân biệt được sản phẩm đối vải thật và giả. Hiện nay vì lợi nhuận lớn từ việc bán hàng giả nên là các nhiều đơn vị cố tình đang bán các sản phẩm đối với vải giả này ra thị trường công ty Tân Tiến Thành hiện là đang à, phân phối sản phẩm máy vải chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để có thể mua được sản phẩm chất lượng nhất với giá thành tốt nhất cảm ơn các bạn đã xem video này